Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn cũng như là bà con cô bác xa quê. Hôm nay Minh Toàn à, xin à, giới thiệu đến quý vị và các bạn à, các cái quang cảnh ở trong cái khu di tích Lăng Hồ Chủ tịch, tức là Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng ta hay gọi một tên thân yêu đấy là Bác Hồ sau khi bây giờ là hiện giờ là 11 giờ 30 phút buổi sáng thì sau khi mà chúng ta đi qua lăng xong chúng ta sẽ đi qua cái vườn áo cá và đây là từ vườn áo cá đi ra sau khi đi ra vườn áo cá chúng ta đi qua ờ, các cái khu này và chúng ta cũng tham quan một số cái đồi lưu niệm như là đi đến ờ, nhà sàn ờ, ờ, của bác xong rồi là chúng ta cũng có thể đến bảo tàng Bố ơi, bố mỏi chân à? Thế ngồi ngồi nghỉ lúc này đi thẳng đường này nhé, Thẳng thẳng đường này đến nhà sàn. À, đến đến uh, nhà bảo tàng riêng này xong rồi sẽ phải đến bảo tàng ở trong khu Hồ ờ, Chủ tịch này thì cũng có một số cái lối mà chúng ta cũng không được đi vào ví dụ như, như những cái lối này chúng ta cũng không được đi vào đây dành cho ban những cái bộ phận chuyên trách của ban quản lý lăng trong là có rất là nhiều cây cối để chúng ta chơi bóng mát với bạn đây là một số cái mặt hàng bán một số mặt hàng lưu niệm Đây là phía sau của lăng ờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh các bạn. Thank you. bán các cái ừ, đồ lưu niệm và một số cái đồ tiêu dùng Hôm nay là cái ngày chủ nhật thành cái lượng người mà đi vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất là đông. So với ngày bình thường phải à, gấp đôi ngày bình thường. Nên khi mà quý vị và các bạn hay bà con cô bác mà có đến à, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào à, những cái ngày nhật hoặc ngày lễ thì chúng ta hãy sắp xếp thời gian đi làm sao đi sớm để chúng ta còn xếp hàng vào đây là một số cái ờ, hình ảnh ờ, được ờ, của ban quản lý lăng chủ tịch cũng như là ban tổ chức lễ viếng chủ tịch của mình đấy khi mà chúng ta buổi sáng là chúng ta đi chúng ta xếp hàng và đến 10 giờ 10 ờ, giờ rưỡi là chúng ta sẽ ờ, lăng chủ tịch sẽ đóng cửa và không ờ, chúng ta không được vào viếng bác nữa lăng chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2018 thì sẽ mở cửa các ngày trong tuần trừ thứ hai và thứ sáu ra các bạn nhé Thời gian mở cửa là từ 7 giờ 30 phút sáng cho đến 10 ờ, giờ 30 phút sáng. Đấy là mùa đông, mùa hè là từ 7 giờ 30 phút sáng cho đến 11 ờ, giờ. chúng ta trước mặt chúng ta là cái ờ, biểu trưng của cái chùa một cột đây là cái chùa một cột tại sao chùa gọi là chùa một cột bởi vì cái chùa này uh, ở trên một cái cột duy nhất thôi cái việc bạn như quý bạn đang thấy là chùa này ở trên một cột duy nhất đấy. và đến ờ, viếng ờ, hồ chủ tịch không những là người trong nước mà còn ờ, các cái khách quốc tế nếu quý vị ban à, đi viếng à, hội Chủ tịch thì à, chúng ta hãy sắp xếp thời gian nếu mà đi được các ngày trong tuần thì là tốt nhất còn thứ chủ nhật và thứ, thứ bảy và chủ nhật và các ngày lễ thì những người rất là đông thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian khi mà chúng ta xếp hàng và trước mặt quý vị các bạn là bảo tàng chủ tịch hồ chí minh đây là bảo tàng chủ tịch hồ chí minh và phía bên bảo tàng cũng có rất là nhiều cây cối cũng như là một cái hòn non bộ đây là hòn non bộ mà ở gần với bảo tàng chủ tịch hồ chí minh trước ờ, bảo tàng chủ tịch hồ chí minh ấy. nếu ai mà có người nhà của mình mà khuyết tật hay người uh, ra thì cũng có thể là ông ta đưa vào viếng uh, ờ, bác hồ uh, bằng những cái con đường dành riêng cho những cái người khuyết tật đây chẳng hạn như trước mặt của việc bạn là cái con đường dành cho người khuyết tật Ờ, đi bằng xe lăn hoặc là được ờ, ờ, các chú uh, binh gác như bộ đội sẽ giúp đỡ trong quá trình chúng ta di chuyển còn cái phía này là phía dành cho bà con đi bình thường Ờ, trước ờ, bảo tàng của Bác Hồ thì cũng có một ngôi đền ngôi chùa thì người ờ, bạn chúng ta hãy vào tham quan ngôi chùa này ngôi chùa này ở cánh ngôi chùa một cột mà này quý vị bạn vừa xem ấy và trong ngôi chùa này ông thể hiện số cái kênh rồi nhân quả ví dụ như à, lấy một khá là kinh doanh bởi nhạc âm âm sau này giờ hâm giờ giờ hâm khổ đời không trung thành với tổ quốc để lạc loài cô độc và thất bại đem nhân quả để dạy đời bỏ thân về với cõi trời vinh quang đây là một số cái tranh về nhân quả của Nhật Bản và trong ngôi chùa này cũng rất là khang trang thì uh, toàn đang sử dụng máy quay thành uh, toàn uh, à, chỉ đứng ở xa xa và xin vái xa xa thôi mà chúng ta vào chùa thì các ờ, bạn chúng ta cũng chú ý là chúng ta cũng không nên ờ, mặc các cái đồ quá ngắn hoặc là các đồ quá hở hang và đây cũng cấm luôn các bạn cấm luôn cấm mặc đồ ngắn vào chùa quần trên đầu gối áo hở nách đấy. thì ờ, khi nào vào chùa thì chúng ta để ý một cái đấy ở đây có khả năng là các bạn ấy cũng đi tham quan chúng ta có một số cái bác vào chùa nhưng mà ở đây thì ờ, không nên mặc đồ hàng quá khi mà chúng ta bước vào chùa Nga đâu? Nga bác Ngồi gì á? Tàng bố tàng phải không? Bảo tàng á Tí nữa vào bảo tàng ờ, xem tí bác với nga vào bảo tàng không hả lần lần đầu tiên đi đến đây thấy ờ, ở lăng bác như nào hả nói chung là lâu ngay thì chỉ khi nào đi thì nó có một vẻ đẹp riêng ha cảm giác hơi hơi hơn chút nói chung là khó tả đây là anh Dương anh ở ờ, quê ở Nghệ An anh ra ờ, thăm ờ, làng Bác con ở Nghệ An con ra thăm Bác đây như trước mặt của bạn bạn thấy không những người Việt mà người Tây vào viếng lăng Hồ Chủ tịch Vâng và video của Minh Toàn ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn à, đã dành thời gian thư báo để xem video này. Xin à, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo và để theo dõi những cái video mới hữu ích của kênh thì à, rất mong quý vị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới của kênh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những video tiếp theo.